cho anh em nhé video này giới thiệu cho anh em thêm một cái bộ hồ tài xỉu mà anh em đi lắc tài xỉu anh em có cái tỷ lệ anh em lắc được tài lắc được xỉu thì cái bộ hồ tài xỉu này khi mà anh em lắc bình thường đấy thì là cái tỷ lệ của nó về xỉu lên đến 70 phần trăm tỷ lệ của bộ hột này là nhẹ xỉu 73 nó khác hoàn toàn so với những cái bộ hột nhẹ xỉu khác anh em nhé cái bộ hột nhẹ xỉu này vẫn có thể anh em giữ được tài đấy anh em vẫn có thể giữ được tài và anh em có thể lắc tài hay là anh em muốn lắc xỉu theo ý muốn của anh em đấy, đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột này thì uh, cái bộ hột này thì nó hoàn toàn không tang 100 phần trăm không tang cho anh em nhé thử luôn cho anh em này à, thử nam châm này à. Đó, nam châm sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em thì cái bộ hột này khi mà anh em lắc thì nó có cái kiểu lắc như thế này Đấy, thì tôi chia sẻ luôn trên video cho anh em khi vào cái bộ hột bộ hột tài xỉu này khi mà anh em lắc nhẹ thì nó sẽ là tài à, lắc nhẹ nó sẽ là xỉu còn anh em lắc mạnh nó sẽ là tài nhé Đấy, lắc mạnh lắc nhẹ Đấy thì uh, cái bộ hột này thì uh, tôi sẽ đặt tên cho nó là cái bộ hột tài xỉu này là bộ hột nhẹ xỉu nhé thì cái bộ hột nhẹ xỉu này nó có tỷ lệ là 73 Đấy, hoàn toàn không tang đây là bộ hột tài xỉu mà mới nhất ở bên cơ sở tôi Đấy, chia sẻ cho anh em để anh em đi lắc cái cộng với cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu này cái cách lắc mạnh là tài nhẹ là xỉu của cái bộ hột tài xỉu nhẹ xỉu này để cho anh em đi lắc nó hiệu quả nhất nhé Đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em khi mà anh em muốn đứng ở tài đấy, thì anh em có thể lắc mạnh đấy, lắc mạnh nhá đấy, anh em có thể lắc như này thì là tỷ lệ của nó đứng ở tài lên tới 7 80 phần trăm đó hai bốn năm đúng không Đấy, thì bây giờ tiếp tục tôi sẽ lắc mạnh để anh để để xem cái tỷ lệ của cái bộ hột này nó có đứng được tài hay không nhé đó chén này nó về xỉu rồi đấy thì tôi sẽ test cho anh em 10 chén vừa rồi là hai chén đúng không ba chén này bốn chén này năm chén này 5 chén 5 chén này 51 5 61 71 Đấy, 81 này Đấy, 91 Đấy. anh em cứ lắc mạnh như vậy thì là cái tài của nó khá là cao Đấy, 91 Đấy, thì bây giờ cái bộ này là nó cái bộ nhẹ xỉu thì à, anh em lắc làm sao mà nó được xỉu đấy xỉu thì anh em lại lắc này đấy, một chén này hai chén này hai hai một này đấy, ba một này bốn một này bốn hai này năm hai này sáu hai này sáu ba này 73 này đấy đúng như lời tôi nói không anh em cái bộ hột này nó đang là cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi mới cho giá mắt anh em mới nhất đấy, mới nhất 2021 và cái cách lắc của nó thì vô cùng là hiệu quả anh em xem video thì anh em cũng đã thấy rồi nhá đấy đây là cái bộ nhẹ xỉu nhưng mà anh em có thể là lắc tài hay anh em có thể lắc xỉu hay anh em có thể thậm chí anh em có thể là giữ tài như tôi vừa nãy đấy cái bộ hột này nó là cái bộ hột mà tôi mới làm ra cho anh em đấy anh em nào mà muốn được sở hữu cái bộ hột này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình đấy, anh em có thể lên cơ sở tôi bên tôi còn rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu mà dành cho anh em đi lắc tay cái nhé rất là nhiều những bộ hột anh em nào đến cơ sở anh em sẽ thấy và anh em sẽ được sở hữu những cái bộ hột tài xỉu hay nhất hiện tại ở bên cơ sở tôi chia để cho anh em đi lắc cái nó có tỷ lệ chiến thắng cao